بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تتعل الحزن إذا شئت سهلا جنب لمني تتبع طانك باب التمييي جنب باب المنصوبات من الأسماء نحب له مر جنب لم تتبع tế bào chu bạp ya 15 ni tế bào bạp thì mơ nó nè bà ha bạp thì pan 15 ni tế bào bạp thì pan nó nè bà bút tam di à bà bút tam di à tam di lu gọi tan nhưng mà là cái at tafsir wa tabyin at tamyiz lu gọi na mana tafsir at tabyin au tautih mana hasaman wa tautih pacet bay mana hasaman wa tautih mana mana tamyiz Wastilahan uh, huwal ismun al-mansub huwal ismu al-mansub al-mufassir lima imbahama minaz zawat awin nisab. Ia oleh tamjihnan isim. Hukin fi'il o, hukin huruf o. Al-mansub, mansub, hukin majrur o, hukin marfu o. Al-mufassir, mufassir ni al-mubayyin, al-muwaddih. Nah. một một phát còn mufassir nan kong muwaddih mubayyin pacbay lima napa ke ke imbahama mana imbahama ni khafiya imbahama ni khafiya hu chbay o ờ, khafiya con thì khan khan là hu chbay o minaz zawat à minaz zawat chẳng hạch sức gạt người khan avin nisab chừng tự nhiên ta biết nhóm misal cha ô tô cho lại cha ờ, ND à, ND thôi ND ND isruna nih kalaman ND isruna kalaman bahasa kata là jaa à, à, taba Muhammadun nafsan này nếu yêu con là yêu tam gì này tam gì này yêu tâm gì ờ. yêu tarikh nyu yêu tâm gì huwa ismon ni isem, kalamun ni kalaman ni isem, ừ. an mansub ah, à, kalaman ni mansub na, an mufassir câu nhập bài chấp bay mufassir mubayyin muwaddih bó chỉ tạo tiêu lưu ta như là at tafsir at tabyin at tawdih ni bài chấp bay lima imbahama pa hakiki to ta lau mong yu ni hay hayat hô thao chứ bay hô minan minan zawat mani gam lục minan zawat gam <laughs> minan zawat này minan zawat zawat này minan zawat awin nisab aw aw nisbah nih là tela anti isrun tapang aja nih thọc hạ thọc cả tổ block ghế ở này thế là anti isirun thọc cả tổ block ghế ở bỏ em Bahama cái thì isirun ấy bị em Bahama này heo thao ghế ở này đây là anti isirun coi là mặn bỏ cái nhớ bà chấp bay isirun này mình yêu zawat đi nếu công ty sẽ cả gì khác là yêu là tâm gì thì mình tự tua tâm gì giá tâm gì nisba nếu công zawat không nisab này này tên mình á à bỏ cái hạt chừng cái là anti isirun chừng từ tọt đứng thapa isrun kia oh nia kia ta bana imbahamane khafiyane thapa isrun kita bana othao isrun qalaman othao isrun sayyaratan othao thapa isrun kia oh chừng hai bên pin chỉ chạy tam gì mai mufassir ini lima imbahamani imbahama minaz zawat như ini ni minaz zawat ni nia công chỉ yêu là tam gì thì tua tam gì thì xa tam gì giảm thế này là awin nisab awin nisbah này ní con yên tâm gì nisba này hay bây giờ lại to và Muhammadun nafsan này ní tâm gì yên tâm nisba à, này ní tâm gì zat zat nào ní tâm gì an nisba hay bây giờ lại to và Muhammadun bờ đứng thao ca Muhammad nó xem kia này xem tai ô thao xem phục nuôi ô thao xem kia ô thao xem khổ cọ ở sau xem ta ở sau thêm xem thao cái xem khế ở này bởi em và hama ấy hầu hết isim à man sụp vậy này nắp ra này em và hama ấy Muhammad này em và hama thao cái kia ở này tao thao cái tao và kia ở này này thao cái tao và Muhammad này thao cái tao và kia ở này chừng hai bên lấy lấy nắp săn ô Muhammad nó xem tai con nè xem xem group con nè tai xem tam lấy tai xem con nè chừng chứ bài này này mình là nisbah này chừng ní yêu tâm gì giá ní yêu tâm gì ta, chừng ta đây thế nào ta đây họ bằng cá tâm gì luôn có tan tóc xít và chụp bay và tập yin và tàu ti và chụp bay yêu cả mình luôn có tan istilahan huan ismun huan ismu ní, kalam ismun nafsan ismun an mansub kalam mansub nafsan mansub an mufassir ní, kalam mufassir pakai isrun ní, Loh nào, nafsan à, này mufassir pakai uh, Muhammad ní, Tuh mina zat zat ذات يعني isruni au nisbah nisbah sebab nisbah ta ta xem ấy na Muhammad thao ka nisbah kia này từ lại này to vào Muhammad Muhammad là xem nisbah bên cả xem thao ka xem kia à bên là ô Muhammad là xem sem. Na bo pi gang lang na, gà gần tàu tổ làng lại to vào Muhammad tun nóc sắn Muhammad là xem nisbah cả ai gần làng na nan tàu tàu nữa kalimah Muhammad ni sem nisbah peng katai kelang nisbah kelang boh kalimah nisbah itu làm nan bang ye ha cái đến mét đó cái mét lang nan ha nan nha chừng lo nào قال المصنف ờ, ismun mansub al الاسم lima المفسر لما امبهم من الزوات nisab, النسب والذات المبهمه arbaah, chừng tam dí năm tờ thua nào an chị nậu thì sa đấy chị pini này trên chị pini chị ngọ này ah anna tamyiz tamyiz kena tamyiz azat nih wazatun mubhamah arba'ah nih ini sudah mubhamahnya isru nih ente isru nih mubhamah ini yang tamyizat nan al mubhamah nan tapa nah tapa disa al adad disa al adad kayak lisana tapa lisa al adad تيتوا والثاني المقدار تيتوا المقدار تيتلاو والثالث شبه المقدار آه نه تيتلاو ني تيكلاو ني شبه المقدار تيبا والرابع ني آه والرابع ني ما كان فرعا للتمييز آه تيبا يني إيه chừng tâm dí nằm ta ta cái ta bạn tâm dí xin giá nằm ta pa nó ta pa ok coba tâm dí thì xa nó nhé tâm dí giá tâm dí giá ok wazatul mubhama wazatul mubhama arba'ah ahaduha al-atad al-atad ataupun al-arqam al-atad hukum tong pihi atad oh E menghaplosa sembilan men maksud tamjih tamji adat nih mengplusa na sembilan men Bol uh, e, Nabi Yusuf le inni ra'aitu ahata asyara kaukaba oke okay? inni ra'aitu ahata asyara kaukaba nih kaukaba nih tamjihnya nih menghaplosa na nih biah puluh sembilan ha biah sembilan puluh sembilan roa itu tis ata asyara ha tis tis atan wa is wa tis'in uh, kaukaban ini atan wa kau kaban ini menghaploh sab ya 99 tam gì tam nè vậy là mừng clau bia haploh ni loh nau ờ uh, hạt tấu hạt tấu mà ini mufrad bahkan mutafun ilai oh dah jalan kayak nih à, chấm mọ chấm mọ rồi um, salasa ayyam này nè salasa ayyam ok này nè bố mặt bố cái bố mặt churut cái mi à cái đấy tức là mi à talib alfu talib này alfu talib ok chừng hồ công như này lao đã học đi học lâu học tao hung tuột thằng học tàu này học công như trong chừng một rọt nhớ majrur ga mi'ah talibin alfu talibin salasah tullabin ataupun salasah ayamin ini ini boh eh boh bimla eh nanti adab maksud atap ini nih mentum menghaplok sana ya nabiah tuh biar sembilan puluh sembilan hmm. Pulsa deh, sembilan, sembilan, sembilan. Nih, ahaduha al-adad sekali lagi mengeplok sahab ya semalam semalam. Nah bu, istaroy itu isri gulaman. Dalam kan iya istar istaroy itu isru isri gulaman. Nih ya kong iu tamjizat gulaman nih. Nah Arab lah istaroy itu fi'il wa fa'il isrin maf'ul bihi gulaman tamjiz tamjiz nisbah ha tamjizat. Jengjala tebak Ishtara itu isirin betul deng, Nia con lại lima em bahama ờ, ấy ờ, nè Thật chứ bà heo thơ cặp lại tùa blog kìa Hợp biến này lại gulaman Ô cặp lại tùa blog gan nữa nè Malak tu tis y na nạ trà tan, Cao hâu xâm lăn blog tùy bề Chừng hợp biến này lại malak Malak tu tis in betul đứng Hô chứ bà heo nè Dạ chuyện nạ trà tăng mà cả Mừng như bà lại ô cặp lại Ờ, pro plus 9 tret te jeng jeng kete misa mengupload na jeng telaim kan atat e mengupload sab ya 9 plus 9 jeng balak tu fi'il wa fa'in tis'in maf'ul bihi nak jatan tamjiz nah này nạ chờ tăng này tôi thầy sắp hai thầy này này malak tu này tis y là nạ chờ tăng này này tam gì chưa nè wasa này tam gì thì tua al mekdar tam gì zat dạ tisa adat तितवा अलमिकदार lục lop này ra cái đó e từ bên đi tập về slay e slay e e cái clap như ni về nói chúng ta lại tâm gì ta tua thì sa tâm gì giá tâm gì giá ta pa mà cái từ gạ là thì sa cái này al atat thì tua al mektar mektar al mektar mektar mektar ini ta cloud này mektar này atat halnya misalnya ờ, ờ, kan istara itu isrina gulaman malak tutis ina nak jatan ho ho ya ini nyemta cloud nih từ xa từ xa yêu ăn makil makil lấy cam yêu cái cạ cạ nữa cạ ăn à, makil là cạ cay cay luôn nè ăn makil ờ, ừ, ăn makil cạ okay. Ừ, oh các các yêu cặp tel yêu cả so yêu cả một yêu kiện thì tua này al mauzun mauzun này tợ này lo xa cái <laughs> yêu ăn mềm mầm xuôi mầm xuôi này tụ tụ hmm. atau macam dia an masafah kau kan ni an masafah kau kan tu tu ya pelau trường mặt suốt mạch tờ nhìn tờ lao nó cam có hô về bò cái hà sa này cạ vô cả keo keo pong cái bông cạ vừa hấp pong tua pong rồi mình tờ lao nè hấp tel tua tel hà sọ tua sọ bó tỷ lệ giờ cắt phải tờ hà sọ nè tờ cạ cái này tàu cạ nó là cạ màu dù này tờ tờ ngập tây này con giờ màn tay yêu clau nè mam số này mam số này tụ tụ à tụ ừ, từng người thông al makin jau cái coffee à, cái coffee coffee zone jau ka so on yêu hà so anh bố cái yêu hà so nè ataupun à, cắt on ha à, cắt hon ha tel chăm ya tel e tel bơ, pera nè <laughs> makili tem vô cạ hổ cả ni tợ này tợ à, mana zaman lòng yêu mana đó nào yêu rít lon à. giờ zaman này yêu kilo này senang pang này giờ này yêu kilo này tợ vậy này à, mana tức hả à. uh, ni thu شبر زراع زمان yêu cái metron meter nè mét có mét nè tụ nó nè nè chừng đập này nè almaki lấy đập đập này cạ như này coffee zone này đập đi cạ thao cả tùm clo zaman tao mấy zaman đi từ đào từ thao bò này từ thao này tùm clo rất lớn cả so on này yêu hà so nè បោះជាសាកាត់ fitrah ណាសោអំពេះកាងក្លៅក្លោនេះណាជាងកត់ហ៊ុននេះហាប់តែលជាងម៉ៅស៊ូនម៉ាណានេះ10តើសមិនក្លៅថកហាម៉ាណានេះទូមការាមកថៅទូមក្លោថៅគេទើសគេទើសដៅយិនតែលេះថៅគេយកកាដិតលុនគេនេះតែទើសថៅគឺនេះតែតដើមកានេះគីឡូនេះនេះដើមភាសាគេនេះភាសាប្រាំងគេអើដើមភាសាប្រាំងនេះនេះ10%មកតាមណែទូទូកាមឆាងនេះ ờ tua cam cloud cam zero ha cái ha zero này yêu ha cái ha ha han đúng gì ha sa kiểu này zero này mong đi ta đây thì zero như này à, ha sa kiểu zero này này mong mong mong này tụm này zero zero như này trăm yêu ô thao yêu ô này rona mét drone này, hà mét tờ này, thập bằng dùm cái này, đau mét tờ này nih. Yang sempurna al miktar nya maksud kau nih ya nah. Hmm. Wasani al miktar. Kakau kafizan burran. Oh. Jeng kau hasa ataupun hasa kiu hasa pong hasa kiu tau zaman telau ya, tau iu. Sempurna ishtaraitu kafizan burran. Ishtarai ini fi'il wafael fa'il. Kafizan nih Oke, maf'ul bihi. Kayak oh, maf'ul tamjih itu ada ini, buram nih. Om kane jelek-jelek istara itu kafizan to deng tetang nih. Kafizan. Kafizan jelek-jelek hak ha pong nawe seneng pang. pong ataupun hatel nawe. Ha. Buram, buram itu pong ikan kandum nana. Dan ini kan nah. ngak tang nana. Jeng istara itu nih fl wa kafizan nih maf'ul bihi buram nih tamjih tamjihnya nih tapi nyumik daran lah hmm. makanya ini adat istwa wamanan samnan istara itu manan samnan kau belai hapel samnan lemu jeng istara itu fi'il wa fa'il manan ini maf'ul bihi samnan nih tamyiz nah, senang men istara itu sipran arton kau belai hajgam lau atau kau belai lau hajgam yang istara itu fi'il wa fa'il, sipurannya maf'ul bihi, adane tamjidna. Senang mana nah. Bagi jenis ini ya tamjihnya nih, tamjihnya. Tapi tamjih mikdar. Tamjih ini tampih nih, burran, samnan, artan tamjih ini nih. Kenaon, nyu asal istara itu kafizan burran. Karena washtara itu manan samnan. Pernah washtara itu sipran atton. Patulah huruf atau ni. Uh, hakikatnya yakun ala niyah tikrar al amil. Nah, jeng istara itu kan ya tah bang mình thao lại việc lao bang cái din. Dapat à lah cek. À, jeng jeng tiklau wasali sibhul miqdar. Sibhul miqdar. Mà nhiều này hô miqdar ấy nhum ta chấp mai không giờ. ហាត់នេះមេតរយើងទៅពីនេះហាសក្លោក្លោឧទាហរណ៍ហាត់ក្លោនិយាយថាគឺច្បាស់ហាត់ក្លោនឹងណាហាត់កាមថោច្បាស់គេហាហាស៊ីរ៉នេះមកនេះតានេះថោច្បាស់ហាមេតថោច្បាស់លើគេនឹងមេតរទីក្លោនេះវាសាលនេះសិបហុលមេតរនេះច្បាស់អូយកសេះណានយើយកចាំដុល្លារនិយាយអ៊ុសញូនេះមើលតង់ក្លោតង់ក្លោថោទំក្លោលុយតង់បាវតង់បាវលើគេថោក៏ទំបាវ รือต้องคีบต้องคีบถ้าก็ตุ่มคีบนี้ฮะนี้ก็เงี้ยเลยสิบคนมึกเติบนี่นี่สิบคนมึกเติบยับก็เคียับก็กาลิมาฮะมิสลูอุตฮะมิสลูอืมพวกมิซาอุตฮะเลยเอ็นดีเอ็นดีมิสลูนี่นี่มิสลูนี่มิสิบคนมึกเติบเนี่ยมิสลูอัลจับัลซาฮับัน <laughs> cầu đi mực mực ok nè មកគេកៅនេះមើតង់តង់មើដើដើចើអូខេនេះនេះ mislul uhud mislul jabal uhud ha mislul jabal zahaban nè នេះ mislul នេះ mixer tua mil o nè عندي mil'u al-ardi zahaban ô thon này này à. Ờ. nghĩa là câu này chứ <laughs> mực bọc tuần già bọc lâu bia chừng chừng mấy lâu bia này đi tết gang có xếp hồn mực thường nữa, thế mới này à giao ca miss call kia này miss call là giờ rồi này pha mai dạ man miss call là giờ rồi tên khay ra giờ ra rồi này ni hô hay hay vô ngạ xe mà là pon the xịt cái đấy the xịt đấy thao cái xung đôi đây này sẽ phần một thờ nó hay thao lên xem xịt đây này thao ở ờ, nấy như miss call này xa cái miss call chừng cao trở nên ấy con yêu ship hồn mít tờ ừ. nếu gặp nhà lố nó đi thì ra indaka mil'ul ardi zahaban walau kana indaka <laughs> mislul bahar elman, okay là anh xem nè, Jadi bahasa jalan saya lah nana. Tinggal daya ni mana? Jaya ni mana? Ham ya, Ah, okay. Nisip holmikter di pak di cloud. Di pak khayran cái này thì era và may dạ mình miskal zert ở tên khayran yara dạ khayran nè khayran cái này nè à tâm gì hiền à tâm gì ừ. này bọn nó phạt hay lắm này hiện này cái này này à, này phạt hay lắm tâm gì zun limis ka là zerra này hay lắm này thắp cái xem rồi lại ở này sip phần mixer والرابع ما كان فرعا للتمييز نحو هذا خاتم حديدا và ba bun sa chan và giúp ba tôn khó dần bắt ah, tát tipa ma kana ma kana far'an ma na kia nó isim kana nè ma kana eh, za tul mubhama nè đây là ma na za tul mubhama này con isim kana này ma na za tul mubhama za tul mubhama ma kana zatul mubhamahนั้น far'an lit tamyiz far'an lit tamyiz lúc này ka senang sanang begini chừng tâm gì zat mục hàm mahanan ta pa na thì sa al atat thì toa al miktar thì clau ờ, sip hol miktar thì pa thì pa này kia à, vâng, à, cái Adon tip. Ah, makana, makana, zat, makana hàm phật an Phật án lịch tầm gì này này tì tả này yêu tự yêu lại tì sao mì sao hà giá hà giá kho ta môn hà giá kho ta môn hà tì tần hà giá kho ta môn hà tì tần ma ca là ra tuân mốc hà ma này này công kho tâm yêu dàn mốc hà ma này còn nào phật ăn men hà tì chừng chừng lại hà già ni ga sai chừng ga ni hà sa chủ dụ một sai việc ấy vậy đấy mà ca là giạt một hà má kho tam này giạt một hà má hay này à biết chưa lại hà già kho tam thao cái ga cái ga sai ở thao ga inox ở thao ga mới ở thao ga ga ở thao một một hà má đấy à biết chưa lại hà đi đến cho bà hiền này chừng kho tam này này Phật ăn lịch tầm gì nhiều này ha chú dụ Phật ăn bí ni ni chú ăn nó chú ăn ao bạ đòn à. à. Phật ăn bí ni mặc xuất nữa nè ba bun sa chân, ha da ba bun sa chân misatiklau hadza hadhi hadhihi jubbah hadhihi jubbah jubbah khazan hmm, yep ini ini con ma ca na già tôn mập hà ma nó phật ăn lực tâm gì chừng khó tam đấy fort này fort ăn lực tâm gì thế nên á ha già ba bồn sa chẳng ni bỏ băng cái dao chừng bà này hả kia này một hàm như này như này bỏ băng này hà sa chú dụ hà sa hà sa phó rọ mừng mừng cái dao việc ấy à, nè chừng hà già này phót ăn lịch tầm gì nè sa chẳng này tầm gì hà thị này hà thị tấn tầm gì còn hà gì chụp bà tôn khazan នីហៅអោជុះអោច្បាស់ងាក់ពួកចឹងនីតាមយីនេះនេះព្រោះណាជុបបាសនេះ far an lit tam yi នេះនេះ khazan នេះនេះតែមែនអចឹងមីសាទិសានេះខតាមនេះកាសនេះ far an lit tam yi hadid បាបុននេះ far an lit tam yi sajan ជុបបាសនេះ far an lit tam yi khazan នេះមកសុបពោតាមកលៈវរៈបិមាកាណាអៃមាកាណាសាតុលមុបហាម៉ាហ្វារអានលិតតាំយីសណាវហាហ្សាខតាមុនហាទីដានខតាំនេះអ៊ីលិសាតអលមុបហាម៉ានេះហាទីដាននេះតាំយីសព្រោះវបាពុនសាចាន់វហាហ្សាយុតាក់ទីណាណាវហាហ្សាបាពុនសាចាន់ và hà gì chụp hadhihi chubbatun khazan tiếng Arab như là hadha này mubtada khatam này khabar hadidan này tamyiz này vợ và hà hadha babun hadha mubtada babun khabar sajan này tamyiz và hadhihi chubbatun khazan hadhihi này mubtada chubbahnan tâm gì tamyiz tâm gì thì sao lo tâm gì thì sao lo okay. tầm gì thì xa pa rồi hết là này nếu mỗi tiếng gạ này vật à, tầm gì nào an tầm gì thì xa rồi nhớ nào xa này chẳng vậy nào xa này thì tua nào xa này này Anau sani ia tamyiz ini. Tamyiz an-nisbah. Kung pautam ka ia an mubayyin li ibham nisbah. Tamyiz an-nisbah. Chứng ờ. thì tua an-nau usani tamyiz an-nisbah. Uh, ờ. wal mubayyin li ibham an nisbah niya kong ji iyo de tamjih nisbah ni tisanyo kele awalan saya enggak nana untuk kele awalan tamjih nisbah ni awalan tisanyo muhawwal nih muhawwal muhawwal wa huwa salasah wa huwa salasah eh bahasa bangsa hmm. Ah. muhawwal យើងតាមយីអឺនេះស្បះញឹមតាតួទីសាអ៊ីណាទីសាកណាមហវលណាប្លោះយណាអវលមហវលប្លោះជាអឺសានិយានពីនេះសានិយានពីនេះនេះអោហ្កៃរុមហវលរបស់នេះនេះនេះនេះនេះឡាពីនេះអោហ្កៃរុមហវលទីតួនេះទីសាមហវលទីតួសានិយាននេះកពីនេះ ثانيا غير محول okay. từng bài bằng hà sa hà sa Thank à. you. Okey, qala musannif rahimahullah ni wal mubayyin mubayyin mufassir mubayyin muwaddih mana hasa mình. Wal mubayyin li ibham an nisbah. Nghĩa có nghĩa là tâm dí nisbah, tâm dí hình tố, tâm dí tisa, tâm dí zat, nyupa. Al atat al miktab, sibhul miktab, eh, ma kana fat'an li tâm dí. Lo hi pa nó nó. Lo thì tố nó tâm dí nisbah. Nhum ta tua muhawwal, boleh enggak awalan muhawwal. وهو ثلاثة كلاو محول من كلاو تسا إما محول عن الفاعل جلسانا إما محول عن الفاعل لسانا للتوا ني وإما صفات توا وإما محول عن المفعول للتوا جل للتوا آه تكلاو أو أن غيرهما bỏ hết là bọc lao vậy Tunggipat Haptisa Tamzin Nisbah Tatua Tisa Mahawal thì cụ tua ờ, ừ, nó gọi là mahawal hakik mana mahawal ini ni mahawal mahawal mana nyu mangkulun ini mangkulun kang mak mai mangkulun au makuzun mana jo kak man atau à, mu ờ, mugayyarun mana sama mana di sana ya nih mangkulun ini nah mangkulun muhawwala mangkulun wahwa salasa oke okay. wahwa salasa muhawwal wahwa salasa ya di sana imma muhawwal anin fa'il di sana imma muhawwal anil fa'il muhawwal kan mana ke mangkul mất mai imma muhawwal anin fa'il semua mutagang maimeng fa'il oke okay. nahwu tasabbaba zaitun araqan nih tasabbaba tasabbaba zaitun araqan nih eh uh, hasanan loh nam tafaqqa'a bakrun sahman gak hasanan jauh lebih ya dia nih mahawan anil fa'il tasabbaba zaitun arakon i'rabnya tasabbaba ini fi'il mati zaitun nih fa'il arakon nih Hah? tamjiz arakon nih tamjiz trường hợp là chỉ lại, ta hay hạo này ta hạo này ta hay hạo này nisbah nisbah pengen cái ta tahan ô nih giá lại từ lại ta sắp bà bà dây tuân tụ đứng thôi ta kia này bo bo bo người yêu kia cái ít hàm mốc hàm cái mốc hàm á thà bằng ó nè bọn nó con lên một bài với ít hàm nisba này ta thôi ta kia ô ta ra ô thao ta cọ ô thao ta ngân ô thao ta kia ô thao à biết lên yêu lên ta giá dạ hóc cho bà hiện nè tình nên á chừng nhô ní làm gì nè mà hao quan lên cái mà hao quan cái này mang cu luôn mỡ mai mai pha à sao lưu lang lang lang nó hồ này dễ nó chắc bên cả giá học nispa bên cả giá học gần lang như nó nhỉ dễ nó chắc nispa bên cả giá học nhưng cái này để dễ nó xem bên cả gục tai ờ. chứng nhớ nó asal à, như này ta sắp baba aroku dày tên tên nghe bỏ ni chừng era chừng kia vậy ni chừng pha e vậy bỏ tâm gì ni mà hầu vậy nên pha vậy e thế là thôi ha dẹp cha hậu cho năng tăng nó dệt là từ lang cho ngang tà lao lại dẹp là cha nispa bên cái hậu nhà na băng nhà thọ băng nhà na băng dệt là cái bên băng nó thọ băng nó nè dệt kì dệt là dệt là cha nispa bên cái hậu còn thì dệt là dệt thao lại mà hầu vậy nên pha e. ថតតាមយីហ្នឹងអាសាលក៏មើលម៉ាយមកគេមកផែលេខ Z ចាស់ឲ្យហៅនោះគឺថាប៉ាំងនេះតែណ៎ណាតោះមីសាទីទួតាហ្វុកកោអាបាក់រុនសាហ្មាន់នេះតាហ្វុកកោអាបាក់រុនអបាក់រុនសាហ្មាន់ Sahman. Ờ, cái yêu ta phọc ta này ta phật có an ấy ta sọc cò cò ta sọc cò cò này cái yêu cái chăm như ta hay, à ta ta là mơ chăm như ta là mơ ta ta à ta là ờ, mơ đi chăm như ta mơ thà băng này ta sọc cò cò bakron lại sao mà ui dễ đi dầu bakron đi dầu ta mơ luôn này dầu hùng lò luôn này dầu mơ luôn này là mà nói bẹt gang nó nhỉ thế, tới bên tìm giờ này giờ cái bên cái era mình ta phát có an phải mà tí bakron này phải Sahman đấy làm gì thế là này mà hau wal anin fael. asal như vậy giống cái này à. nè hả Ah, mong ta ta phật có á nè ta phật có á sahmu à sahmu bakrin này bọn này ní tam gì cái này ní nhưng mà chứng fael, là bỏ cái tâm gì cái này mà chứng fael này Istiqlal Taba Muhammadun Nafsan ah, Taba Muhammadun Nafsan ah. Erop Taba fi'il mati Muhammad fa'il Nafsan tamji. Asalnya như nilai Mahawal an, anin fa'il đấy Nafsu Muhammad. tà lão bằng làng lá Muhammad nó xem nisbah bên cả Tetapi nisbah bên gub. bây giờ lại thì thao lại như đi mà hao quan anh phải đấy để Muhammad xem tai mà nó senang tang aja letak jemaah kena bok pre gitu ya ke kira tauba taubat tauba oh, sebab nafsu nih taubat uh, nafsu uh, nafsu Muhammadin chương này tâm gì ta đi nấy nhiều mai mà hầu quá mất mai mấn phải thì bài hết nè thì con là imma muhawwal anin fael nahwu tasabbaba zaitun arqan wa tafaqqa'a bakrun syahman wa taba muhammadun nafsan wa qawlihi ta'ala nih ya lebar boh ayat di lang ya nih was ta'ala ra'su syaiba nih muhawwal anil fa'il ya nih nih ah nih wash wash ta'ala wash ke awas ah, ta'ala ar-raqsu shayba nih hmm. eh, ar-raqsu syaiba nih i'rabnya wa ni wa ataf was ta'ala nih fi'il mati maknanya intasyara nah bau ini nya nhiều cái nhiều cái so ini cái bầu đi là bầu nhà, ខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងខ្លាំងខ្លាំងជាអត់ឡើងទេបើលេបោនេះញ៉ាតៃលូណា intas intasara អូចតៃអ្នកចាប់ដើមហ្កាបងសិតបងសោះខ្សែបងសិតសិតបងហ្កាបងសិតសិតម៉ាណោ intasara ar-ra'su shayba ចឹង voice ta'ala នេះ ista'ala នេះ fi'il madi ar-ra'su នេះ fa'il shayban នេះ à tầm gì à sao bây giờ vợ gia làng ចេះលើកឡើងឡើងក្លោងឡើងដែរបោបោនឹងបោគេអ្នកចាប់ដាមតេះលោនិស្បាពេងកតេះហើកក់ហ្នឹងអ្នកចាប់ដើមលោនិស្បាពេងកតេះហើយកន្លងហ្នឹងនេះអិនតសរអេលោយកកហ្នឹងណាចាំនេះលោនេះតាមមកចាំនេះនៅបោអ្នកកាតេះលោចាំនេះដល់ហ្នឹងចឹងចឹងឡើងឡើងតឡោកន្លងឡើងកក់ហ្នឹងអ្នកលោនិស្បាពេងក là pengaje bột tay trứng asal à, mana nya ni ni ha ờ. ha ờ, wasta'ala okay à, ha à, shaybu như này như này là này bột tay lúa nó thấp băng nha <laughs> nó là nó là tôi tôi tôi tài quạo nó bớt thấp băng nên này bữa này bớt thấp băng nấy giờ là chỉ thâu cọ ít tán như là như này, như này bằng đấy tươi là như này như này nanti kaidahkan ini ya gak tuh tua ya gak tuh tua ya tapi ya lek ini Arab guy gak ini Arab guy mah tapi kayak kaidah ya ya gak à cái chạy tâm lý nó chạy nên lâu nè ok chân tâm lý này uh, ok tâm lý thì tua này thì xa này mà uh, như hộp lao mà hầu wal đấy này mà hầu wal là như hộp lao và hộp salasa thì xa emma mà hầu wal anh em pha rồi đây rồi như nàyแต่ป้าฉันนั่งจะเท่าลางแค่นู้นโอเคเท่าลางเท่าลางเนี่ยป้าเท่าลางอันนี้วัสตาลวัสตาลรักสุชัยบากันนี่ที่ตัวโอเคจึงพลอยอ่ะ Wairu muhawwal. Hmm, tiba di Sarah. di di sana loh ya. Di sana di sana mahawal wa Di sana emma mahawal anen fa'il di tuani emma oke okay. muhawwal ah anil maf'ul. Hmm. Wa fajjarnal arda uyuna. Nih. Qala ta'ala wa fajjarnal arda wa fajjarnal arda uyuna oh, oke okay. wa fajjarna fi'il wa fa'il ini al arda Arab jengki maf'ul bihi uyuna tamjiz nia ya, ialah tamjiz ni muhawwal ma mana muhawwan mangkul atau mughayyar atau uh, makhus menke ke maf'ul bihi. Asalnya wa fajjarna okay? wa fajjarna ah uyunal ar muntah uyuna al ar chừng ní ní fi'l fa'il ní ní chừng maf'ul bihi chừng bo tam gì ní ní mơ mai mà cái mahawal and then maf'ul Tebahnya nah. Ừ, thì tiệt au an ghayrihima thì lao au hả à, kia nên au an ghayrihima nên au muhawwal an à an ghayrihima ghayrihima mập xuất nhiều cái al fa'il wal maf'ul hmm. bi ayyakuna muhawwa muhawwalan anil mubtada nih enggak nyebihin saya ini bi an yakuna muhawwalan anil mubtada jahlakin fa'il kan maf'ul yang ma'an ya ah mubtada oke okay. ghairuhuma ni maksud ghairuhuma ni ghairu al-fa'il dan maf'ul lah. Eh? Bi an ni. Bi an yakun muhawwalan an mubtada. Ya là kan mượn fa'il kan maf'ul mượn kia eh? mượn mubtada. Ừ. An ghairihima atau an ghairihima kan sah bini là an ghairihima mubtada. Kau kan? Maksud gai meng fa'il dan maf'ul ni mubtada ya ni. Teneh? à, nih an gọi đi mà anh gọi anh mà phô nó bị anh bao giờ cô mà hao lắm à nên một nih ana aksaru mingka malan hmm. ya nih gak ana ya, aksaru mingka malan hmm. ana aksaru minka mà lành cần nhé anh ana thale một tờ tại ấy aksar đi khabar đi mình cái này chơi của mặt chuột đi mà lành ấy cái erap những cái à tầm gì nếu được ra này ao mahawal ăn gọi đi mà họ cần mộng pha e lo cần mộng mafo lo mơ mai hằng kia hằng một tờ tại yên nè asal như vậy vợ asal như vậy thì đi đi đi đi mơ mai một tờ tại này đi đi mơ mai một tờ tại asan <laughs> à, lem ngại voi chừng cho bom một tờ tạ nên đi ờ. asan à, lem mai mất tờ tạ đấy nè đi bờ này ô tao như này ờ. hả ok mali nó đi ờ. <laughs> mali aksar hả mình cả này vậy là bài của anh là anh aksar mình cả ma tao lâu gần lên phớt câu này lù chuyện hư mispa <laughs> bên cả tập ao tôi bìm cái này thì phải coi ta nó chỉ làng này phải tập câu lù chuyện tập hư năng tăng chuyện, <laughs> được cái <laughs> ta nó chạy mispa hay gì? à tao lão cái phải làng trăm trăm coi ta bao nhiêu làng trăm trăm coi ta bao nhiêu ừ. chừng bao mơ mai một tờ thà kì bói hết nè à bao hết thọc cơ nhiều Jauh lah, jauh kah senang, misal senang kayak itu jelek. Anak aksaru minka sinan. Này, ana aksaru minka sinnan. À, mua cao lập bê lô chuyện mua hư. ana aksaru minka sinnan. Mua có lô chuyện mua hư. Này bọn này, sinnan này tâm gì hết đi. À sao như vậy ạ? À, sinni mong ta sinni này này. Sinni. À, sinni. Aksaru minka. Mua có lô chuyện mua hư hôi telaukang ta ko ita telaukang lang le mo kau ni ha kau ni nispa peng kamo nó lu chừng hư ngay ni có cầm dài cái ngay ni cầm dài này kau nispa peng ka ngã bưng ngựa này chừng hư bo cái à pau peng peng ka phải phải lu lu chừng hư nispa peng ka phải lu ngay ni có cầm dài cái tapi gang phải nó thao tăng gang avá một lọ làm thao tăng cái thao tăng ông về lại kau nispa peng ka mo nó lu chừng hư kau nispa peng ka tap á ni lu chừng hư anyu singa itu no kena na lo hena ana aksa no mengka malan cing malan ni tamyi lo na mahawal an mubtada asalnya mali aksar min minka titua wa zaitun akramu minka aban nih zaitun nah zaitun akramu oke okay. minka minka aban talawa kang lang la ah, zedan nisbah peng ka yah nyon nisbah peng cái ka yah zedan muli cheng hư cheng asal ah, ah, ni pa có tâm gì cái à, một tờ tá khabar chết mà churut aban tâm gì à, aban này tâm gì hiện à. đó là mất mai mà lấy mai mà hâu anh một tờ tá ngại như vơ nè à ha Abu Zaidan mumtah nah jol guys tiap aboh bang jol ya Abu Zaidan akramu minka ha akramu minka ha Yahzaidan lebih mulia jeung heuh senang pang tentang nisbah oke Tuh nah ini kayak wa zaitun ajmalu minka wajhan này zaitun à zaitun huwa vào này zaitun ajmalu minka wajhan à, wajhan là dễ đến nispa bên cả bọ nó xem chừng hư thằng làng làng coi ta ta lão nó chứng à sao dùng vấn ní đi dễ đến một tờ tờ ajmalu ni khabar mình cá nó trượt mặt rù wajhan ấy cái tâm gì tâm gì như mất mang gì bơ đi một tờ tờ ngày gì bơ à vật hù dày tên mùng ta vật hù dày tên ajmalu minka bài hết nè à? à, <laughs> trứng nó bà sao thế vậy trứng thì bà tâm gì đã thua chỉ ní chỉ ní xí xa thì thua chứ nấu à, nấu ăn nấu ôn ôn phải rồi nhớ ăn nấu xa ní tâm gì dùn nispa chừng tâm gì dùn nispa nhầm ta thua thì xa awalan ní muhawal ثانيا غير محول តែនេះណាព្រោះណា محول នេះ وهو ثلاثه ខ្ញុំតាក្លោ اما محول ان الفاعل اما محول ان المفعول اما محول عن غيرهما ញ៉ែឯង غيرهما នេះមកតថានេះមកសុទ្ធនេះជាងក្លោឆ្លាស់ឯណានេះក៏មិនណាលេវអ៊ីមម៉ាមហវនអានម៉ាហ្វូណាហូអៅអៅអានហ្គៃរីហ៊ីម៉ា au muhawwal an ghairihima nahwu ana akhra minka malan wa zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan thì nên là và dày và dệt hai bằng cái nó au gọi ru muhawwal thì phải gọi muhawwal là hai bằng ní con thịt tua này nên sẽ năng lộc đi rang rồi này hmm. à. Ah. Hmm. Mahawal Mahawal gairu gairu Mahawal, misalnya au ghairu muhawwal homa homa mang lai oh au ghairu muhawwal le homa mang fa'il o homa mang maf'ul o ke mang muta o oh. gairu Mahawal le ai ghairu muhawwal anan fa'il au al maf'ul au al mubtada maksudnya nana gairu Mahawal le غير مهول عن فاعل أو المفعول أو المبتدا à, hôm mai mình like không tự nhiên là gọi là hầu nahwu imtala'a al-ina ma'an này imtala'a im ta là a em ta là a với à, em ta là a là bằng cái em ta là a al ina u ma an này em ta là a nghĩa là Arab fa emati al ina u fa e ma an làm gì đó chỉ là tam à. gì cái này nên emma عن فاعل إما محول عن فاعل وإما محول عن المفعول وإما محول عن المبتدا يعني ini hu محول mang hai ô sao sebabnya ke ya lại thì lại mức mai mừng pha s thì gạ lại gạ như ní em ta là a em ta là a ma u al ina vì nghe chị lại kêu bảo e việc cái cần lọng này em ta là antina mà ăn kêu bảo e em ta là al masjid musallian em ta là at al madrasah uh, taliban dan thế này tapi dia chỉ cái này thao băng này cả ngọn này thao băng như này đấy kêu nó bảo e bảo e kêu bảo e dia là chỉ cái này em ta là ma'u al ina e bảo kêu này lại thao băng ô e le pok keo giờ tâm yêu lấy kèo pok e à tao e mà cái ô kèo pok e chứ giờ kìa tao ăn mà co cái ô co pok e chứ hoặc cái này e pok co là tâm việc cày gặp về chứng ô gặp về nên chứng ô à ô đây này này keo này này kèo này <laughs> kèo này tức lại kèo pok e này kèo này pok e này chưa cái giờ lấy e bỏ kéo e này eo <laughs> này <laughs> thôi tôi giờ ăn chưa cái, tôi giờ bao nhiêu năm cái, giờ lấy kéo bọc e, giờ này này kéo bọc e giờ này này này cái công màn hài giờ này này gặp giờ lấy em ta là a al ina ma an, giờ lấy giờ lấy em ta là a ma o al ina chừng như này này e bọc kéo o e Hasi belum plek eh habang asa sana. Chính vì mình là gai vợ được ấy. À, e hạt con hạt xì belum plek eh habang apa apa nó. Vì vì nó e nhập bọc kèo, nia vì nó e nhập bọc kèo vậy nè. Tại nên là chứng chứng tâm gì này hôm mơ mai phải e chừng ô. Hôm mơ mai mập ô ô chừng ô gai. Belum hôm mơ mai mập tata ô chừng ô gai. Nhớ vậy, đây chúng là như này. Em ta là al ina mà anh đi làm gì. Nia ko maksudnya la ghairu muhawwal. Nah, ai anil fa'il awil maf'ul awil mubtada. Hmm. Hmm, inai. Chừng jumlah này, tha này jumlah này jumlah ya. Jumlah này jumlah trong như này. Ờ, bằng ô thao ô chơi bahasa tam lên thao em ta là ờ, mạo lị nà e bọc kèo tôi mới mượn mượn xin kẹp dạ nó dạ ô này giờ là mượn từ đây đi này e bọc kèo vậy này e bọc kèo giờ lên lại cái này e con hạt con là lại kèo nó bọc ôi e này bọc kèo rồi rồi cái à là nó rồi giờ là ôi nguồn đi bọc ngồi gà ok là ngồi gà bọc nguồn đó nè nãy giờ na iya pengun us pengun ni pak nggak dia nang dia nang dia nggak họ chỉ senang dia nào Arab jumlahnya biaya je Arabnya biaya je sebab agaknya biaya ta Arab nhiều chừng nhẹ nhẹ bo bo bo thì làm gì tới tới tới tới phải coi ta mấy trăm là tới biaya biết tùy khẩu nè một cái thì là cái tôi coi ta đặt đấy đây sẽ dân dạo chuyện Thank you để cái flow rồi chân đi rồi xít cái setup nhung surut atam gì hả sao à, cái à di sana saya kayak lillahi terruhu farisan lillahi terruhu lillahi terruhu farisan tiếng Arab nhú ờ ní à kia ní khabar ní bọn thằng khan nè giọt hằng hằng chợt ní to cả nặng đó chừng mục tờ thả chừng ô bằng nhé tạo ta nhé bằng nhé ní khabar một cách tám ní mục tờ đá mà khab chừng ô giá lại phi phi tớt dày tuần ní mục tờ thả chừng ní thôi là khabar một cách tám chợt ông giọt là chừng ô lên kha hai băng kệ intaka zaitun cho nên mục tờ thạ chợt hằng giọt chợt hằng hằng giọt nên chừng mục tờ thạ chứ không nhà tọa tà lầu gang tại này, nhớ nó khâu vật mà còn tầm công nhé, tên này, bỏ lên la này chợt mà chuột chợt mà chuột đó này giao giao này vậy này chừng nếu khâu vật mà còn tầm nó tờ ru hùng mục tờ tạm khát pha đi săn này, tầm gì tam gì maknanya lai ma'ajaba fa'lahu maknanya lai maknahu ma ajaba fa'lahu lillahi lillahi tarruhu farisan maknanya ma ajala ajaba fa'lahu uh ngak popon ni untuk yom ni Ờ, ờ, xem được lại, lên lên ru ca bo lepo gagak sem de lai lillahi terukatiban lillahi terukatiban ni ca teruka katiban bo gak sem nan u gak pro xem đấy nào nhau, còn pembos nak dem yom ya ni uh gak pro sem đấy ca ca teruka ờ. katiban ừ. mình yêu cầu như lên lillahi teruhu fa đi san pro chết chết na lên lillahi terru kia cái nào khen lại bên này bị cái lại bàn ô tê ho ẩn này đây nè này là đi bàn phòng tâm do món mà mà à chỉ bảo phải là hủ khen kia spray sẽ thôi bao na, u yêu kia à spray nè nè spray ta chụp ừ. chừng bạn nào nhớ ma ajaba fa lahu Maksud lillahi darruhu farisan. Ôi dùm dùm siết kìa lại lillahi darru darru siết. Ủa siết bộ này đấy, ok. Lillahi darru siết. Thank you. cái này chừng surut at tamyiz surut tamyiz che surut at tamyiz surut at tamyiz salasa lau bisa Allah yakunu tamyiz la yak wala yakunu tamyi illa nakirah wala yakuna yakunu at-tamyiz illa illa nakiratan sa ditua ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون إلا بعد تمام الكلام تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال بمعنى المتقدم في الحال thì clau sẽ là cloud wala yataqattam at-tamjiz wala yataqattam at-tamjiz ala amilihi mutlaqan ala amilihi mutlakan okay. rồi hết cloud cloud sẽ đặt nữa Solo me dice que Petra ya. Mm. à, ah, syarat ni syarat tamji tong pi ni ya na ya, ya. la yakunu illa nakirah tega asam kanila tua misal kahu eh la endi isruna hakinan uh, eh, kitaban au kalaman bisa juga kan ini kalaman ah, jadi taba Muhammadun nafsan này vậy sa sa wala yakunu tamyiz illa nakirah tamyiz nakirah ni mana nakirah eh wa fajjarna al-arda uyuna wasta'ala ar-ra'su shayba uyunan shayban sitna nakirah ni wala yakunu yakunu tamyizan illa ba'da tamamil kalam ni Kalaman ba'da tamam kalamuh indi isrun ba'da tamam kalam. Tauba Muhammadun nafsan ba'da tamam kalam. Dan yana nih bimana mutaqaddam fil hal. Hal kira biah nyuto adai meng meng tamam kalam telek jaa hal udah tuh beberapa hal lau jaa zaitun, raqiban ini. Nih hal itu adai meng tamam kalam nih. Terus tamji kan itu adai meng tamam kalam yo ya in indi ishruna qalaman taba nafs uh, Muhammadun nafsan dan itu ayunan wala yataqaddamu at-tamyih ala amili mutlaqan theo er là tamyih mà thuật talau ti ishru ni chừng ó thuật talau tao ni này chừng ó theo er là như này chừng ó này ông ta hỏi là qalaman qalaman isrun ataupun enti kalaman isrun ah, kalau jangan ni kan kalau tahu ek la nafsan plana tauba Muhammadun jengo ni to ni ni me to telau jengo ha ah, to atai kan ni to to ni jengo gak ni thong cái này ni thong thong tele tam ji han mubham cái này đó chế tạo đi cái này mà tin huwal ismu an mansub المفسر لما امبهما من من الزواج أو النساء việc ấy sẽ là tâm gì nó on to bà chấp ba hiờ rồi thế nhưng mà nhưng mà tội tàu gan mà với chừng à <laughs> nhưng mà tội cả to nên tội nên này nè nhưng mà tội bà chấp ba với cái một vật tiền một phát xin một bài dân ly với cái isro này à rồi nắp san này một phát xin với cái tàu bà này giờ à? rồi tốt nhưng mà tội cả ngọn nên mà tội cả não gan mà với chừng đến mấy sempat nan để chừng nan à to à, cái gang to to cái to gang ông to một phát xiết về cái gang một một bầy yên một bát tép về gang nó to cái nạo gang một phát xiết về gang một bát trứng trứng như trong từ ta đấy từ đây đây هو الاسم المنصوب المفسر لما انبهم من الزوال أو النسب nah peluh ya tamji hmm, ừ, oke okay. tamji peluh ya syarat ngeklau nih ya peluh toh nih wan nasib amel amel tamjih ni hai ngak pe tamjih ni mansub ni ni kan lại pini ni ni pini cek lah ke amel tamjih à ni ni cek cek cek nong chương như màu tụ như lại à. amel tamjih nah sip na amel ya à. à, okay. hai ngak pe tamjih ni mansub kan lại nang cho nên chỉ lại bờ to bờ này chỉ lại to bờ Muhammadun Nafsan nó sẽ là tâm dí hữu cái này đi uh, Andy Ishruna Qalaman nó nó này tuần này là tâm dí hữu này Qalaman có tâm dí à rồi nào nafs ok ngọn này ờ nó san ní có tầm gì có à mê nó kì hai ngạ với cái như tầm thế lại happy là hôm mạng mũ có à mê liền hôm bách ní hôm này ngạ vậy hôm mà clock hôm bột chừng vậy nó nó coi thấy như thế này như chừng mà to to như chừng mấy bữa chừng hôm hôm sập phù đó đấy hôm này ngạ vậy rồi này ní nắp san ní à là man nhá hai ngạ với cái như chừng mạng mũ thì như mạng mũ này này có à mê nó kì ní mình sụp như kì này có na xếp như kì đấy mấy hãy ngạp về cái nhau này chứng chả tao phá như này con ngạp về cái nhau chừng là này bột nên ấy isru này chứ ngạp về nhau là chừng là sạp này thường đấy chừng thì phải ibarat tạp vậy đấy văn na xếp mà na na xếp được cái al amel li tâm di di zat al mubhama này tâm di zat mubhama hay này này tên là cái zat cái isru này không ngạp về nên Tuan ni tam ji mop hamah kan ni. Hai ko ngak pe nafsan mansub tauba ni ni. Wa ya wan nasib li tam ji azzat an tên cái Tilka zat tên cái zat ni yêu zat ni. tauba ni này ni. Kena tam ji zat kan ni. Zat mop hamah ni. Wa wa li tam na xếp hai. na xếp hai tu. À, văn na xếp à na xếp nữa nè والناصب لتمييز النسبة والفعل المسند nisba với ở niềm lốt mình là cho nên tâm gì ra mốc hà ma này ni nisba này ni như là giờ là tâm gì giờ là tâm gì nisba với phi e là như này tao bà Muhammad tuấn này na xếp nhau ở tâm a mê lúc phi e là tao bà này làm niềm lốt cái này nè trên tao bà này tâm gì nisba ni bị ni tao bà Muhammad tuấn nasa này tâm gì nisba à, pronoun cái này and the ishrunit yêu là tâm gì à tâm gì zat à, tâm gì zat chừng khen lại mà hay ai mê qalaman đi mà nói nhú zat này giờ ishrun này giờ rồi hay con ngạ cái cái nafsan nên mình súp tâm gì nisbah nắn phi e là giờ to bà nè thế luôn á nên văn na li ly tâm gì al والناسب العامل لتمييزات المبهمة تلك الذات ishrun nya ừ. enti ishrun ishrun kalaman jeung ishrun nya enggak mereka kalamanan mansub nan walitamyiz an-nisbah wa wan nasib awal amil litamyiz an-nisbah al-fi'l an-musnad taba muhammadun nafsan nah à. ok chừng sarap tam duyên hình tạc lao chừng amel thapang amel nan ishrun ya ya la zat ya la tamjiz nisbah amel fi'il ya jeng Tuh tumni na sebab bab Mustasna nya? ta. Kan banyak lau syarat kan ini. Jeng tuh tumni subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu